lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi nhưng mà em em có giá mà em đâu có cho em quánh tay buông ra nắm tay thì không cho kêu hôn thì chủ động mà kiểu là kích mình đó cứ dám không dám thì làm đi đừng có nói không làm tức quá không bốn năm quen nhau chia chia tay tám lần tại quá đào hoa mất thời gian quá rồi bốn năm chờ rồi bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy anh không có thay đổi và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi ờ. nói nhiều quá giờ dám không gì đó giờ em giảm không xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn chở vô khách sạn nha cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa tụi lên tôi bút phòng nha bút phòng chưa sợ luôn vô phòng đóng đinh sợ luôn chưa chắc sợ luôn chưa sợ đóng đinh chắc cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó dạ và sau đó là định mệnh kéo dài cái tận này hôm nay hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốc đàn đó luôn dạ rồi sao nè cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ thì uh, tăng một thì uh, cũng chưa có để ý nhau lắm lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say tới tăng hai thì uh, mọi người đi karaoke đó thì cái cái dòng mà karaoke vô thì uh, ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát rồi. trong đêm đó là đã có cảm tình với vũ anh đúng không à, còn vũ ánh thì sao nó nó đẹp lắm luôn nó đẹp dạ thì đẹp cũng mà. có à. sau đó là hai đứa ờ, có nhắn tin qua lại trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không dạ facebook dạ không. facebook thôi facebook thôi đứa, đứa nào chủ động thả trước em thính á chắc chắn tài rồi Ê, em vô thôi ý chị này quen quá là bữa có gặp ví dụ như người bình thường không thích tao đâu trả lời lại đâu chứ không à. không trả lời qua loa như vui à. ý em này cũng quen quá ừ. à. À. bắt đầu chat chít với nhau trên dạ. Facebook đó là bắt đầu những câu chuyện rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng hai tuần sau Chà, dạ, lâu, dữ dạ. lâu quá rồi nghe nè 14 ngày là tài tỏ tình với em đúng không dạ không tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á lần đầu à. tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi nhưng mà em em có giá mà em đâu có cho em quánh tay buông ra <laughs> là là những ngày đầu cái xong sau đó đến hồi mà đến đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha hay là gì là không có đâu? dạ trong xe hơi em em bực lắm ai ai là người nắm tay thì không cho kêu hôn thì chủ động không không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó cứ dám không dám đi làm đi đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy em buồn lắm anh em buồn lắm rồi sau đó thì sao tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không có anh sau đó ông bỏ em á ừ bao lâu bao lâu bao lâu à, chắc chừng tháng tôi đang à, hỏi tháng hai tháng yêu đẹp sau. thì mình kể chưa không gì. không kể đi không, à, cuộc tình của anh, anh với em không hề đẹp cuộc tình của anh với em là quá chân chuyên em nói à. chuyện cái chuyện bốn năm với nhau chia chia tay 8 lần à, ai là người chủ động rồi chia tay em luôn là người chủ tại động sao? chia tay đào qua đúng không tại quá đào qua mà em rất là ghen nữa tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi là tại giờ em em ghen quá mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ nhưng mà thực ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi nhưng mà em thì em không thích vậy em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay có một thời gian Do... em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn <laughs> khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách uh, thân thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa tại vì giờ em quá ghen cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi thế là người ta phai đau ra được cái chuyện đó là à, do vợ em ghen quá thế là một người xa lánh em á một người cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á hầu như là ai cũng biết rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ em dạ, bị bắt cặp không không có lén phén nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em ờ, em và ông chia tay đi chăng thì khoảng thời gian đó thì thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa đó là đó thấy chưa những cái gì em nghi ngờ đâu có sai là rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái cái mối quan hệ như vậy ừ. cho nên là em em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ của em nó nó ừ. nó mệt mỏi hơn tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng xong lần tiếp theo là 3 tháng lần tiếp theo là 4 tháng Trời. lần cuối cùng là 6 dạ 6 tháng như là yêu nhau trong bao lâu yêu em nhau yêu nhau 4 ờ, năm 4 năm mà chia tay vậy cũng gần năm vậy rồi. chi dạ. là cũng như là cũng cả năm trời cả năm hơn dạ ờ. là dành cho việc chia tay dạ dành cho việc chia tay đó <laughs> và đến cái lần cuối cùng á khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn thì lúc đó thì anh lại quay về Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa nhưng mà lần này em không có chịu nữa thì vì em nói là không mất thời gian quá rồi 4 ừ. năm trời rồi bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy anh không có thay đổi và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi em lúc em không đâu có chịu tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời có phải giờ em gian vợ một đời chồng không nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện việc ừ. đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một một mình em thôi và ừ. em thấy được nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn trời ừ. như vậy là quá tốt rồi thay thiệt không ông ừ. thiệt đó, tại vì cái mối tình này nó quá nhanh rồi nhiều không <laughs> nó nhanh quá rồi em mệt mỏi quá rồi xong lúc cưới lúc nói giờ đám cưới luôn đi giờ không chơi nữa chơi quyết định cưới luôn ơi chơi mà chơi luôn <laughs> cưới nhau được bao bao nhiêu lâu cưới nhau được mới tròn một năm cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn đi quay xa dạ dạ đi quay suốt cưới em nhau xong là... là em có em bé luôn hả dạ, nó giống mẹ hay giống ba giống ba dạ Ôi mới ơi. bé mới được có 4 tháng thôi mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh đó cái đêm tân Giờ hôn vậy là em không. có ngủ thôi vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi đúng không em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em thì hôm đó em off đoàn rồi em đi tham gia cái tiệc đó rồi sao em mới nói anh đi trước em thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó em cũng giỡn giỡn nói nhiều quá giờ giảm không gì đó giờ em giảm không xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn em sao lúc rồi hồi đầu em hù dọa thôi em nhà có cửa đàng hoàng tại sao không chở về nhà em chỉ muốn hù dọa thôi giờ nói vậy không giờ chở về khách sạn nha cuối cùng vô đến sàn chưa sợ nữa tôi lên tôi bút phòng nha bút phòng chưa sợ luôn vô phòng đóng chưa đinh. sợ luôn chưa sợ luôn chưa sợ đóng đinh cũng chắc từ lâu cái sao lúc em vô phòng em đây chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em cả ông xanh gọi cho mẹ em chi kêu mẹ nó chơi à? chơi mấy phụ huynh nữa em xin phép đi qua đêm thôi ông ấy, hú hồn quay ra ông nhìn em ông trong cái trong, trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn anh hiểu không dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền nhưng mà bình ổn là liền không ổn chứ rồi à, về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn <laughs> đây đây sạm đi luôn đây là một cái thánh nghiện mua đồ online trời ơi em ví dụ như em là phụ nữ em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì em không nói đi ông là ông mua suốt ngày ông nằm nhà ông coi shopee hay là gia đà ông mua đồ quá trời luôn mua tùm lum tùm la luôn mà thường em mua gì em sẽ chính những cái em mua là cần thiết cho gia đình cần thiết cho con cái và vợ chồng à. đều xài chung còn à. những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm vợ em chỉ thích mua đồ ở mo thôi thôi đi nhưng mà em hỏi anh là anh anh mua một cái máy chạy bộ hai hai chục triệu, gần hai chục triệu Mua về cái để đắp mền luôn Xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym Rồi thuê PT tập để cái máy chạy bộ để nguyên luôn Không không chạy, tức quá không chịu được <laughs> bán luôn Em bán, bán hết. hết Dạ, xong rồi rất là bừa bộn Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia Mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa Em cứ đi theo em dọn, em dọn Nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị Em lột ra, sao em xếp áo thun ra áo thun nha Áo sơ mi ra áo sơ mi nha Rồi quần ra quần nha, quần sọc ra quần sọc Quần dài ra quần dài Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ Mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy em xếp là anh không có tìm được đồ em đó. hiểu không cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền em tức quá anh em ơi bây giờ anh muốn lấy đồ gì nói em em lấy cho giờ à. muốn lấy cái áo đó phải không để em đó đợi xíu luôn luôn nè làm giờ muốn lấy cái gì em là... tự làm khổ mình xong rồi mai mốt kiếm chuyện dạ. hồi xưa mình em để sướng chết em cái tủ lớn lắm một mình em để từ ngày giờ em về giờ em phải mua thùng để lên kho <laughs> đồ em tống lên kho hết bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu bây giờ tật xấu Bên tài vậy là anh không đâu đâu có tật xấu gì đúng không em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi mà giờ em điều chỉnh được rồi nói bây giờ cái ta hỏi nè dạ. thật ra cái tật xấu lớn nhất bây giờ em như giờ em đã nói là ghen à. ghen kinh khủng có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ nhưng mà đó là cái chuyện trước dạ. hôn nhân mà ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy ừ. à, nhưng mà giảm được 20% phần trăm giảm thôi giảm ừ, thôi giảm thôi bây giờ thì vẫn ghen, ờ, ghen. Ừ. có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà giờ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó là cả một câu chuyện rất dài bây giờ thì giờ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi nhưng mà có những cái tính ví dụ như là từ trước đám cưới uh, cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được ừ. là là dạ. hay quên hậu đậu không biết nấu ăn ừ. vậy nhưng mà nấu. trong những cái đó thì ờ, không biết nấu ăn em chấp nhận được mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu cũng muốn vô tập nấu nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm ừ. tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ tứ luôn để tôi nấu luôn em làm ơn em biến ra giùm anh đi đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn ừ tức là ở nhà là anh ấy là đi đi chợ đi dạ đi chợ nấu ăn hết xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất <laughs> nhưng mà chăm con thì sao chăm con thì hai chồng em chia đều ảnh á anh, anh dạ ảnh cũng có anh chăm con cũng giỏi nhiều khi còn khéo hơn em ảnh là ảnh tắm con khéo hơn em chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút thì bây giờ nhà có hai đứa vợ em không dám tắm em không tắm nữa rồi ai tắm <laughs> rồi bây giờ nè mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả tài nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen chỉ có điều là ghen á thì cũng còn chút xíu nhưng mà bỏ luôn cái đó đi tin tưởng em nhiều hơn đi tại giờ em khác rồi có con rồi em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn cái hướng ừ. xây dựng hơn nè cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi để cho em đừng có ghen nữa ừ. chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng ừ. em cảm thấy là Ờ, đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết và em rất em đang <clears throat> có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc chúc mừng em dạ, dạ. đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề yeah. Dạ. là một cái điều rất khó khăn Ừ. nhưng chị nghĩ về nè anh tài năm nay 33 rồi đã là diễn viên đã lâu rồi đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi ừ. chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của tài em tin tài nhiều hơn tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi cảm xúc đủ rồi bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình yeah. Dạ. tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy chị hiểu cái tâm lý yeah. đó dạ. còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng dạ đúng rồi mình rất là mệt dạ. Yeah. mệt lắm mình đi... cứ khổ tâm xong mình dạ. xuống sắc. Đúng rồi. Dạ. Mình xuống sắc ừ. mà cái nghề diễn viên thì thì em biết là đó khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gian. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Ừ. khuyên như vậy dạ. cảm ơn hai em nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là, là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp à, ừ. sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này ừ. Đúng ha luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha